là đi xuống cầu và mình đã lạc vào một cái vùng đất mới chỗ này là mình chưa đi luôn đây là đầu tiên mình đến chỗ này và bây giờ mình sẽ sẽ đi vào trong rừng sâu để đi khám phá ờ, có cái gì trong đó bây giờ chúng ta sẽ đi thôi các bạn nếu mà thấy video này hay thì hãy comment và chia sẻ video này nhé thôi trái này ăn được không nha mọi người cũng không biết tên nữa quay cái trái luôn đây quay gần quay gần đây cái trái này rất là đẹp mình không biết trái này là trái gì luôn các bạn không biết cây ăn được không để mình ngửi thử mùi thơm mông ồ có vẻ ăn được thôi à có thể ngồi đọc cái ngoài đường ngoài thấy nữa. thôi đi bây giờ mình sẽ đi đi đi theo con đường mòn này để tiến vào bên trong nha mòn này để tới để đi vào trong cái khu rừng sâu bên trong nha ở ở đây là không có người dân ở không có nhà không có ai ở ở ở ngoài này chỉ có những người dân họ đi làm thôi nha các bạn bây giờ mình sẽ đi qua con đường này sông này suối này họ gọi là suối viên còn cái này là cò đập quang bây giờ mình sẽ đi qua cầu này đi thôi bây giờ mình sẽ đi theo con đường mòn này để ờ, đi vào trong khu rừng sâu thì khoảng một tiếng đồng hồ mình đi bùa thì mới tới trong khu rừng sâu nha các bạn bây giờ mình sẽ đi theo con đường này nha thôi đi thôi đi bây giờ là mình đã à, sau sau một giờ đi bùa là mình đã tới ờ, chỗ đập này nha các bạn chỗ đập này là đây các bạn xem cái này là vào mùa mưa là nó sẽ nước sẽ tràn lên đầy lên tới tới đây luôn đi qua tay quay nước với đấy. bây giờ là mùa khô nên là nước càng thì nước càng mình có thể thấy rất là sâu luôn này từ đây từ đó rất là sâu luôn nha các bạn bình thường là vào mùa mưa mình hay đi câu cá nhưng mà cái này thì cả cạo không có cá các bạn thấy không nước rất là gần luôn phát bây giờ là mình sẽ đi từ đây đi vô túc trong rừng sâu kia là khoảng 30 phút nữa thì mình cũng chưa đi lần nào nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi để xem có cái gì trong núi có cái gì thú vị không đây bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem khu này đấy bình thường là vào mùa, mùa mưa nước là nước là sâu lên tới cái khô cái cái này luôn tại vì mùa khô nên là nước cạn nha ở dưới này có rất nhiều cá cá rô phi cái này là, là cái này là suối còn ngang là để để nó làm cái, cái, cái đập rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên khu kia và bây giờ mình sẽ là mình đã tới rồi nhắc là mình đi bộ từ bên kia qua bên này là mất một tiếng đồng hồ bây giờ mình sẽ đi vào khu rồi khu sau khoảng 5 phút nữa thì mình sắp tới rồi bây giờ mình sẽ đi nha thôi tách vâng sau 3 ờ, tiếng đồng hồ từ ờ, khu đồng bàn mà lên tới khu rừng khu rừng này là mất 3 giờ và bây giờ mình đã tới ờ, dưới chân đồi bên kia là mình nghe mọi người nói người dân đây nói là có một cái rừng già trong này và có rất nhiều thác đẹp hoặc là nói chung là cây cối trong rừng bây giờ mình sẽ thử đi vào đó xem là có cái gì trong đó đi thôi nào cháy quá đây sao không có luôn Oh, mệt nóng quá bây giờ mình sẽ tìm một cái thác nào để tắm nha các bạn bây giờ mình sẽ đi theo cái suối nhỏ này để lên trên đồi nha các bạn đây đường rất là khó đi luôn đấy khó đi ui sao đi được đây tới đường đi rồi wow mát quá mát uh, nước là đục tại vì trời mới mưa nên là nước đục nha các bạn biết nước này có cá không để hôm nào mình làm một cái clip để đi wow cái này đi cẩn thận chứ không nó đâm người nha đây là cây dai trong rừng có rất nhiều Wow. Vâng. Bây giờ mình đã tới hát rồi, để bây giờ mình sẽ tìm cho tắm. Wow, nước đục thế này sao tắm. Bây giờ là mình sẽ đi leo cái Bây giờ là mình hết đường đi rồi nha các bạn Không còn đường đi Bây giờ mình sẽ đi leo cái thác này để đi lên khu vực bên kia Đấy, cực kỳ khó lên luôn Nhưng mà mình sẽ thử leo thôi thác này đã khó đi có khi nào rớt rớt bể thì phải đi đi nước rồi đúng rồi ở trong rừng thì rất là tự nhiên đi đường nào đấy uh, khó đi quá các leo núi trong phim vậy đó dặm xuống khai thấy còn đồ cảnh luôn đã leo xong một cái cái cái thác 300 mấy rồi nha các bạn các bạn có thể nhìn xem đấy ừ, quay quay bây giờ mình rất là mệt luôn cái thác này mình rất là rung tin tại vì nếu mà bạn nào mà tay yếu và không mạnh như mình thì leo thác này có thể trượt tay lớn đấy và sau video này nếu mà bạn nào muốn ờ, đi ờ, đi leo núi hay leo thác thì cứ liên hệ mình nha rồi bây giờ mình sẽ tới một cái khu nào có suối để tắm mình nóng rất là nóng luôn rồi bây giờ mình sẽ đây. đi thôi các bạn ơi đi thôi Whoa bây giờ là gặp một cái thác lớn nữa có thể mình chắc có lẽ là mình phải leo lần nữa bây giờ các bạn phải xem coi thác rồi đây lại là một thác lớn các bạn ừ, có thể xem qua nha bây giờ mình sẽ leo thác này đi lên trên à, đồi bên kia khô lần này là mình chưa đi bao giờ nha các bạn bây giờ ngày hôm nay là lần đầu tiên của mình đi vào khu rừng này và mình cứ thế đi theo con đường mòn con đường cứ đi tới khu này và ờ, lúc nãy mình mới leo xong một cái thác rất là lớn đây cắn tay này rất là mới rồi bây giờ mình sẽ leo thêm một cái thác này nữa không biết sau khi leo xong cái thác này sẽ có gì trên trên đồi này mình cũng không biết bây giờ mình sẽ đi thôi nha các bạn đi thôi what a bây giờ là mình đã leo xong cái thác thứ hai và tiếp tục sẽ là thác thứ ba riêng cái đồi này toàn là thác không nha các bạn từ nãy giờ mình chưa được ờ, gặp cái gì là là hay trong rừng bây giờ mình sẽ leo tiếp tục cái thác thứ ba nha cái này thì dễ thôi tại vì cái thác này nó thấp hơn cuối cùng cũng leo xong cái thác rồi nha các bạn trời ơi là cao trời ơi trời toàn là thác không là để lên được cái đồng cái đồi đồng bèn bên rừng kia là chúng ta phải băng qua khoảng ờ, bảy tám trăm cây số ờ, bảy tám trăm mấy cái thác để tới được cái đồng bèn bên kia nha các bạn đấy các bạn có thể thấy là một đoàn khá dài bây giờ bắt đầu mình phải leo hết cái đoạn thác đó rồi Ô, oh, mình rất là nóng, bây giờ mình sẽ tìm chỗ tắm nha các bạn Đó buồn quá Ừ, uh, đây, ở đây là rất là nhiều ốc đá luôn các bạn ở trong rừng thì có rất nhiều ốc đá đây wow ốc rất là ngon luôn cái này quá nhiều ốc đá trời trời luôn đây à, trời ơi phải leo cái thác này nữa rất là cao bây giờ mình sẽ leo thác này nhé các bạn ui ui Wow. leo cái tháp thứ tư nha các bạn bây giờ tháp này rất là cao luôn cũng rất là tháp nhưng mà dễ hơn cái tháp đầu tiên bây giờ mình sẽ leo từ đây luôn tuốt trên đồi kia là cách thể khoảng 500 mét nữa chúng ra là là ngàn mấy mét cái tháp này bây giờ mình sẽ bắt đầu lên nha ở đây thác rất là lớn luôn các bạn đấy đây là nước trong nước trong vườn nha có nhưng mà tại vì mình mưa rất là đực nên mình không có uống mình đi cũng không mang nước gì hoặc là đồ ăn mình cũng không mang cho nên là vừa đói vừa khát nữa nha các bạn ừ. bây giờ mình đi leo lên đó đây mình vừa leo xong cái thác này nha các bạn Ủa cái gì đấy cái này là lều đá cái này họ bán một ký mình không biết bao nhiêu họ mua một ký bao nhiêu ở ngoài thành phố họ rất thích cái này nha để trồng làm cảnh này nọ trong nhà nhưng mà ở trong rừng thì có rất là nhiều cái lều đá như thế này ngoài thác nhưng mà mình cũng không cần đâu thì mình cũng không dùng nó đây lều đá các bạn đây rồi xem đây thì một số bạn ở vùng quê thì biết cái này chứ rồi lều đá nha rồi bây giờ mình sẽ đi leo tiếp tục leo trên kia nha các bạn núi luôn các bạn nha wow mình không biết bao giờ mới hết cái thác này luôn wow. bây giờ mình đã leo xong cái thác thứ sáu nha các bạn khi nãy là vừa leo mình thấy một đàn khỉ đi ngang qua đây nha đây nhưng mà bây giờ nó chạy qua khu bên kia rồi ở trong này có rất nhiều khỉ ô gai bông lan kìa gai bông lan rất đẹp luôn wow. đó còn một cái thác nữa có lẽ ngày hôm nay là mình chỉ ờ, đi lên trên rừng này nhưng mà ngoài toàn là thác cho nên phải leo từ đầu tới cuối luôn nha các bạn không gặp được con gì nãy mới gặp được con khỉ mà nó đi ngang qua mắt cá đàn chạy rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi nào bạn có thể thấy camera của tháp rất là cao bây giờ mình sẽ tiếp tục leo tháp này nha ồ mát quá bạn thấy ồ mát quá mát quá từ nãy giờ mình kiếm cái cái hồ lớn để tắm mà chưa có ra không à còn bây giờ mình sẽ tiếp tục leo tháp này cái tháp này cực kỳ khó leo luôn nha biết có leo được không bao đồ ăn luôn bây giờ vừa đói vừa khát nước ở trong này là suối tự nhiên ở trong rừng nha không có cái gì độc gì bây giờ mình sẽ uống nước này rồi khát nước quá uh. uống hết cái cặp luôn trời ơi không có đường ra này đi rất là đúng nha các bạn đây cái thắt ui trời ui trời trời trời trời trời trời trời trời có đi quá con tràn cái này không tháp này rất là cao so với tháp kia các bạn bây giờ cái trang mình rất là khó đi luôn ở trong này có, có thể là cái đầm lầy rồi xin chào mọi người thì ờ, mình đã ờ, đi lên cái rừng này nhưng mà tại vì cái rừng này là là ở trên đồi rất là nhiều thác bây giờ không có đường đi nên mình phải đi theo đường suối mà từ đầu tôi cuối là đi thác thôi nó khoảng một nghìn mấy mét là đi thác hồi nãy giờ các bạn đã xem video các bạn thấy đấy nhưng mà đi lên khúc này khúc này rất là khó đi nhưng mà bên này thì lại không có đường để đi về bây giờ mình có thể chắc mình là sẽ quay lại cái đường kia hoặc là mình tiếp tục mình đi còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nếu các bạn thấy hay hoặc là có một ý kiến thì có thể bình luận dưới video còn bạn nào muốn uh, uh, đi trải nghiệm như mình thì cứ liên hệ cho mình nha bây giờ mình sẽ đi về thì cũng đã 3 giờ chiều rồi mình đi từ 9 giờ sáng tới bây giờ là 3 giờ chiều rồi hiện tại là mình không có đường để đi ra nữa rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé